Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui gặp lại anh em trong cái buổi sáng ngày hôm nay Tôi rất hy vọng là cái uh, video buổi sáng sẽ đủ 100 like nha anh em nhá Để tối nay tôi lại có thể được tiếp tục up thêm một cái video nữa trong ngày hôm nay Đấy, tức là ngày hai video Đó Ui, cái trận này tôi bây giờ tôi mới để ý anh em ạ Toàn kinh queen Dã man Chuyện khó này Chuyện này toàn kinh ba với queen thôi anh em ơi Nhìn cái bộ truyền thuyết là có thể chơi chơi chơi um, Hunter được Chơi Hunter được Từ từ đã để xem nào Assassin Ok cũng chưa biết là chơi cái gì anh em ạ Từ từ đã ừ, sao Hunter chơi được nhưng mà Goblin cũng chơi được Assassin thì hơi yếu một tí God thì sao God God cũng chơi được Cái này God chơi được nói chung là đánh ở cái mức rank này thì phải cẩn thận anh em ạ không bay được đâu trận này là không bay được trận này là phải đánh tử tế trận này phải đánh tử tế rồi không có cợt nhả như mấy cái trận trước được trận này mà cợt nhả là bay màu top 8 ngay để tôi xem từ từ để chúng ta chốt sau bây giờ cứ để mấy cái rau đầu đi mấy cái rau đầu để xem là bài nó ra cái gì đã mà đang mua hai con sát thủ ở đấy ấy rồi thế này thì từ từ nhá ờ à, thế này à phải không khó nghĩ nhở khó nghĩ nhở hai đỏ này đồ này chưa có bơ linh chuyển sang chơi cái bộ gót cho nó thông thạo có khi là cái trận này tôi chọn gót anh em ạ chơi gót cho nó thông thạo cái bộ gót là một trong những cái bộ thông thạo chắc tay của tôi Hunter trận này chắc chỉ Hunter hoặc là là God thôi Chứ còn đồ này tôi thấy cái búa set ở đây thì Chơi Hunter cũng ngon nhá Chơi Hunter có búa set thì rất là ok đấy Đầu game nhưng mà lại chưa thấy có con Hunter Cái quan trọng là đầu game mà nó ra cái con cung đen ấy Thì rất là ok <clears throat> Trận này không thấy cung đen Ôi thì bài này không chơi được ấy rồi Không chơi được God rồi Gót người nước có chuyển sang chơi Hunter thôi anh em ạ Đây đây đây đây đây đây, đây. Ok ok được đấy Chuyện này định, định là tôi ra cái con người nước là tôi cũng định chơi gót người nước nhưng mà Không được Đồ này thì không chơi được anh em ạ Đồ này nói thật với anh em là búa xét mà phang thôi Hunter mà phang thôi Đấy Đây nó là gọi là thói quen rồi anh em ạ Tôi chọn lineup theo theo đồ cứ búa xét thì là phang Hunter luôn Không nói nhiều <clears throat> Búa xét đầu game thì cứ Hunter và phang Đấy là tôi còn rất là là, là là là sai lầm ở cái chỗ là đầu game mà không mua con thỏ. Chứ còn bây giờ nếu mà mua thỏ là được thỏ hai đấy. Thỏ hai thì nó lại uy tín luôn. Mà thôi chấp nhận ra này thua. Thua nhưng cũng phải giết được một vài hai con vài con. Thêm một con nữa được không? Được. Ui, bắn thêm hai con nữa rồi Được đấy. Được đấy. Hunter Ui giời được anh em ơi Được anh em ơi Thế này thì được rồi à, Xem nào từ từ đã Cái đao này chắc là chưa up cấp từ từ từ từ từ từ Mặc dù là cũng đã ổn rồi đấy Nhưng mà tôi muốn mua hai con cây Ở đao này là có hai con cây này Bán con người nước đi nhỉ Thôi không không không không gót được Không gót được chuyện này không gót được Trận này nếu mà gót thì cũng cũng phải tính lết game thôi chứ còn bây giờ thì không được nha anh em nhé Đầu game không có ma lăng, không có bơ linh chơi gót là toang. Đấy, nếu mà đầu game mà có cái bơ linh thì sẵn sàng là chơi kiểu gót gót đẻ luôn. Gót đẻ kẹp con cây này vào xong rồi kẹp gót và chơi gót đẻ nếu mà có bơ linh nhưng mà không có. Thì thôi. À, chơi con đường vật lý thôi anh em ạ. Chơi con đường vật lý thôi. <clears throat> Đây u rồi, cặp thằng này chắc nó đẩy cho một đống máu này. Được không? Được không? Được không? Nhưng mà đấy anh em thấy không? Cái con nó có con cây hai đấy. Ờ thì có con cây hai đấy, nhưng mà cái con cây hai của nó nó không có cái cái cái ấy, nó không có cái cái bờ linh nên là nó mãi nó mới đẻ được thì nó cũng yếu nó không mạnh lắm đâu. Đấy, thế này được rồi. Bắn chết tụi con nữa được không? Không được. Có lên áp cấp luôn không nhỉ? vẫn đang thua anh em ạ, vẫn đang thua. Ờ. Vẫn đang thua ấy vẫn đang thua <clears throat> hay là cứ, cứ từ từ đi nhỉ cứ từ từ đi đợi chút đã bao giờ có một cái sự đột biến gì về sức mạnh thì chúng ta áp cấp hiện tại thì cũng chả biết là được có thắng được thêm mấy nào nữa đâu bây giờ cứ có một con uh, sao breaker này hay là con whisper seer mà nó lên được hai sao thì là áp cấp là được ui nhưng mà gặp thằng này vớ vẩn thắng rồi ấy ai trông yếu thế ui thôi đúng rồi ui <laughs> thằng nhanh thế chưa muốn thắng trời ơi cái thằng này nó yếu quá ui rồi ơi chán đời ăn được không khó khó khó tôi khỏe hơn về căn bản là tôi cũng ghép bố set là tôi cũng xác định là tôi không có eco tôi ờ, ghép bố set thì tôi xác định là tôi đánh chuỗi thắng mà ảo ảnh phân lộ à rồi, up cấp đi anh em ạ Ờ... Hơi phân vân cái đoạn này Hơi phân vân cái đoạn này Hay là Hay là Một cú ego ship Hơi phân vân một chút Nhưng mà thôi chuyện này không có 7 Không chơi ego ship đâu Có 7 mà chơi ego ship anh em ạ Ui rồi up cấp Up cấp xong rồi lại thua Gặp thằng này thua rồi mạnh quá nói chung là cứ có hai sao là là, là khỏe đầu game ơ ờ, được được được được được được được bạn ơi ok được được đấy À đây rồi Ui, thế thì lại được quá nhở Bài form như thế này là chúng ta có thể tận dụng được Tận dụng được cái cái cái đội hình để chúng ta đẩy đẩy cái tốc độ trận đấu lên nhanh hơn anh em ạ đẩy cho nó nhanh lên Kẹp thêm mấy cái con đẻ vào anh em ơi Tôi nghĩ là up cấp luôn Up cấp luôn lên 6 luôn ừ, Ok Đẩy trận đấu nhanh Cho con đẻ vào chứ đúng rồi Cho đẻ vào Đấy như này thì lại ổn áp rồi Khá nhiều cặp đấy chứ Khá nhiều cặp đấy Bây giờ mà ra con mèo thì nó lại ổn áp luôn này Bây giờ đợi cái con mèo ra thì, thì, thì, thì ok lắm luôn Được đấy nhờ Chuyện này có cả like à Có like Goblin cũng có thằng chơi luôn Ây à Chuyện này không có máy bay nhưng mà có có, có bom, cả ca lông thì vẫn có người chọn chơi Goblin Mà nói chung là bây giờ anh em cũng biết là Goblin thì nó đâu có cần phải có cái con bom máy bay hay là ca lông đâu Đúng không? <laughs> anh em xem clip của tôi anh em thấy đâu có cần mấy con đấy đâu Bây giờ Goblin thì, thì, thì chơi thế đội hình như nào để chơi được Anh à Trời ơi tôi cần một con hai sao làm co Con thỏ lên hai sao phải nó ngon nghẻ không nhờ Đang có chuỗi thắng cộng một rồi con thỏ hoặc là con ờ, con con con kể cả là con Skull Hunter mà nó lên hai sao thì chắc là cũng là ok lắm đấy. Bởi vì nó có đam. Đấy, đội hình nó phải có đam. Chứ còn đội hình này thì đủ trâu rồi. Hai con gọi đệ ra thì rất trâu luôn. Câu kéo rất nhiều thời gian để hàng đam nó bắn nhưng mà hàng đam bây giờ nó đang hơi đuối anh em ạ. Hàng ở đằng sau nó đang hơi đuối. Ui mẹ thằng này chơi cái gì đây? Trông kiểu 6 mét à <clears throat> Đuối quá nhở Bây giờ mà cái con con con Exit Ranger mà nó lên được 2 sao thì lại uy tín luôn Bây giờ Exit Ranger nó rất mạnh giai đoạn đầu game Ui vẫn không ra được Hunter là anh em này Lừa rồi Thế này cú lừa rồi đây này Chưa chắc đâu chưa chắc đã là Hunter đâu Hunter nó phải 6 con đầu game thì nó mới gọi là ổn cơ anh em ạ Này thì cũng chưa ổn Chưa chưa chắc đã, đã, đã có chuỗi đâu anh em ơi Xem gặp thằng nào ở năm 11 Ủa Vậy là gặp thằng còn thằng thằng Red Bada, thằng Red Bada top 2. Mạnh ấy. Xác định là nếu mà cái trận này mà không đủ ra đủ Hunter ấy Không ra đủ 6 Hunter sớm thì chắc là nó sẽ không ra đâu anh em Nên là có gì thì chúng ta mua thêm gót đỏ để có gì còn xoay Quay xe anh em ạ <clears throat> Quay xe làm gót đỏ cũng được chỉ Hunter thì nó cũng phải ra Hunter cơ Chứ còn nó không ra thì làm sao mà chỉ Hunter được Mặc dù là trận này kể cả là có có tesulami, tesulami nó ra thì nó cũng chỉ là một điều kiện thôi Điều kiện cần thôi Chứ còn điều kiện đủ là nó phải co Nó phải lên được 3 sao còn đây này Exit Ranger vẫn là một sao Chính vì thế là có khi là chúng ta sẽ phải coi như là dự trữ thêm, thòng thêm một cái cái cái, cái bộ nữa, một cái layup nữa. Gót đỏ cho nó an toàn anh em ạ. Thòng thêm một cái layup gót đỏ cho nó an toàn chứ còn tí nữa mà nó lại chả may nó lại ra là con Tesu nhưng mà lại không có co thì cái con con con con Exit Ranger là vẫn một sao để chịu, chả đánh được. Cái bộ này nó phải co nó phải 3 sao Kể cả là hai sao thì chí ít thì cũng phải full hai sao và tôi thấy là ra tơ như này là hơi đuối đấy Hơi đuối giai đoạn đầu game Còn bây giờ tôi mạnh thì cũng chỉ là vì là là là bộ bộ Hunter đầu game nó khỏe thôi chứ còn không ăn thua đây rồi <clears throat> Được, ăn được, ăn được, được Con người lướt của lướt phát lửa kìa Không sao hết Đấy có chuỗi rồi Ngon Đây rồi Hunter Ui rồi đủ bộ luôn Hay quá Nhưng mà toàn Toàn một sao <clears throat> Thế không được Thay con cây vào đi Toàn một sao luôn 6 ăn ok luôn 6 ăn Cái giai đoạn này là ổn đấy Giữ máu được tốt Giữ máu giữ chuỗi anh em ạ Ui rồi thằng top 1 Mẹ thằng top 1 khủng cái này Đằng top 1 gì mà cứ 5 con 2 sao 5 con 2 sao Golden Witcher các kiểu Sợ quá nhờ Thế này thì lại căng quá <clears throat> Đây à, cửa lại cũng to này Có hai tia cho lại Blitline Rồi ok Qua cái thằng này là cũng ok rồi Nhưng mà cái thằng đấy nó mới level 5 thôi À đấy Mà tôi quên mất Cái ờ, clip này tôi cũng phải dành một chút thời gian để tôi cảm ơn anh em Cảm ơn các anh em đã coi như là cái thời gian một hai tuần trở lại đây là các anh em rất là quan tâm và yêu quý tôi Các anh em đăng ký rất là nhiều Đấy mới hôm qua thôi tôi, tôi mới khoe là ờ, uh, 20.600 anh em Đấy 20.600 Tôi mới khoe so với cả cái thành tích trước đấy của tôi là 20.400 ờ, Xong lên 20.600 thì Hôm nay là nó sắp 20.700 rồi anh em ạ Sắp 20.700 rồi Đấy đến tối nay cái clip này ra Đến tối nay là 20.700 Đấy rất là cảm ơn các anh em Đã coi như là đăng ký nhá Rất là cảm ơn anh em nhiều Nhưng mà tôi biết Là có những anh em mà vẫn xem Vẫn xem Nhưng mà vẫn đang lưỡng lự Phân vân không biết là có đăng ký hay không Tôi biết có các anh em như thế Cái số liệu trên Youtube ấy Cho tôi biết là hiện tại đang có 15.000 anh em nhá Hơn 15.000 anh em đang xem kênh tôi và thường xem kênh tôi hàng ngày nhưng không đăng ký Ô tại sao nhỉ? Ui rồi ra con con con con heo này. Ra con heo ra ra ra gót này. Ô hay là chuyển sang gót đỏ cũng ok nhá. Gót đỏ Hunter không ra chứ là gót đỏ thôi anh em. Chuyển dần sang gót đỏ thôi. Đấy thế chứ trở lại cái câu chuyện là sao mà cái số người mà mà mà xem nhưng mà không đăng ký nó nhiều đến như thế. Đấy mà tôi nói thật với anh em là anh em là tôi biết nhá là anh em vẫn xem kênh tôi. Đấy nhưng anh em không đăng ký Anh em vẫn xem kênh tôi anh em không đăng ký Nhưng mà cứ clip nào ra là anh em lại vào xem Ờ sao lại lạ thế thế anh em mất công thì anh em Thế anh em đỡ để cho nó đỡ mất công Thì anh em ấn luôn vào cái nút đăng ký cho nó nhanh Đỡ phải là cứ mỗi lần là muốn xem kênh tôi lại phải lên YouTube lại search Tuấn Cơm với cả Game Today làm gì cho nó mất công anh em. <laughs> nhớ anh em nhá, anh em ấn luôn cho tôi vào cái nút đăng ký đi. Nhá, nút đăng ký ấn vào một cái là có chuông, có thông báo một cái là vào xem luôn, đỡ phải mất công ấn search mất thêm mấy cái thao tác làm gì. Bây giờ thời đại này là là là, là tiết kiệm thời gian, thời gian là quan trọng lắm anh em ạ. Nhá anh em nhá nên là anh em thôi anh em ấn nút đăng ký đi cho nó nhanh đấy mà nếu mà giả sử nhưng mà anh em có cái lý do mà anh em không ấn nút đăng ký ấy, thì thì anh em thử nói tôi xem cái lý do là sao là làm sao mà anh em vẫn xem kênh tôi mà anh em không đăng ký à, làm sao mà cái clip nào tôi cũng thấy có xuất hiện của anh em nhưng mà không thấy anh em đăng ký là sao số liệu uh, YouTube cho nói là 15.000 người đấy nhá anh em nhá chứ không ít đâu 15.000 người đấy mà từ hôm đấy đến giờ là cũng chỉ có thêm được có khoảng 500 anh em đăng ký mới một tuần nay thôi là thêm một 500 anh em thôi thì tôi cũng không hiểu là mấy anh em còn lại là anh em cứ xem mà anh em không đăng ký thì là sao Đấy, anh em thử cho tôi lý do nhá em comment vào đi nhá để cho tôi biết là xem là kênh của tôi nó nó nó 18 cộng hay là nó như thế nào mà anh em ngại anh em đăng ký thế anh em sợ đăng ký vào là là con anh em hay là hay là là, là vợ anh em xem được thì nó không hay à có cái gì đâu nhở lạ thật lạ thế chứ này Đấy mà cái kênh này tôi nói luôn nhé là cái kênh này phục vụ cho mọi lứa tuổi nha anh em nhé Mọi lứa tuổi, mọi giới tính Đấy. Không phân biệt coi như là già trẻ nam nữ Ai tôi cũng phục vụ hết nha anh em nhá <laughs> Thế nên là anh em cứ yên tâm mà ấn vào cái nút đăng ký đi Đừng có ngại Ui rồi ơi anh em ngại cái gì anh em cứ nói ra nhá Đừng ngại nhá Hai cái ô này từ từ đã anh em ạ Chưa lấy được Đồ còn rất nhiều đồ cần phải lấy Có thể là một cái BKB hoặc một cái chén thánh hoặc là một cái giáp Cái đấy thì từ từ đã Để xem còn phải chốt xem là chơi bài gì nữa cơ à, Cũng chưa chắc là đã, đã là chơi gót anh em ạ Mặc dù thế thôi Nhưng mà cứ phải từ từ Đây là tôi đang có hai cái tiêu chuẩn để tôi ghép đồ hai cái tiêu chuẩn để ghép đồ nếu mà chơi um, chơi chơi hunter thì có thể là lấy cái um, cái cái que xong rồi ghép cái uh, cái uh, gậy gai đấy còn nếu mà lấy chơi gót thì có thể ghép BKB Nhưng mà thôi cứ từ từ anh em ạ Từ từ đã Chưa lấy <clears throat> ghép BKB nếu mà chơi gót là bắt buộc phải có BKB với cả Blink đấy nhưng mà chưa có Blink thế nên là cứ từ cái cái này là phải nó còn phải là là, là tiếp tục cơ tiếp theo là ra những cái gì ví dụ như ra con ca lông thì chắc chắn là chuyển sang gót luôn đấy ra ca lông chuyển sang gót luôn thôi chứ còn không phải giữ nhiều cái bộ hunter nữa nhưng mà gót thì nó lại phải có Blink cơ Chứ còn không thể là mà đứng bắn chay được Bắn chay ở phía dưới để mà đợi nó lên mala rồi tung trưởng được Nó rất khó và bây giờ đồ chưa có thì phải giữ thôi Chứ còn tí nữa mà ghép sớm xong tí nữa nó lại ra một kiểu khác thì thôi chết Cứ bình tĩnh Vẫn phải có đợi cái cái cái con đường để chúng ta có thể chừa ra để chúng ta chúng ta xoay được Chứ còn hiện tại thì cũng chưa giống như là chơi gót mà cũng chưa giống như là chơi Hunter Nó chưa rõ ràng anh em ạ chưa rõ ràng đâu Trời chưa rõ ràng đâu Này nó phải phụ thuộc vào những cái round sau Từ từ đã Tôi cũng chưa mua con con sao đi vô vội nha anh em nhá Từ từ đã <clears throat> Bây giờ phải ra một cái con gì đấy mà nó trọng điểm ở trong cái bộ đấy thì Xoay bài trận này chỉ có ca lông thôi anh em ạ Lướt game gót ca lông mạnh Hunter không thấy ra nhỉ anh em nhỉ Cay thật Có chuyển gót Chuyển gót không Trận này hình như là cũng có gót ở đây Tôi tôi nhận thấy là có một người cũng đang có ý định chơi gót thì phải Cái thằng top 1 dễ chuyển sang gót đỏ lắm Thực ra thì cái bộ này lên 9 ở round 21 kẹp 4 đỏ vào đã. Xong rồi tính sau. Cứ 4 đỏ vào chơi đã. Đằng nào thì gót đỏ thì nó cũng chơi từ cái, mấy cái con đỏ mà ra mà. Nên là chuyển từ cái bộ Hunter sang cái bộ gót đỏ nó cũng dễ lắm anh em ạ. Nó không khó lắm. Nhưng mà vấn đề là vẫn chưa có viên ma lăng. Đây rồi, Hunter ra này. Chưa có viên ma lăng. Chuyện này không chơi Hunter luôn anh em ạ Tôi nghĩ là không chơi Hunter Hunter ra cái con mà cần quan trọng anh em biết là con gì không? Nó không phải con súng ở đâu. Nó phải là cái con con con Exit Ranger ấy nó mới làm co được. Con súng này yếu lắm, không ăn thua. Đấy mà Exit Ranger bây giờ mới có một con thôi. Nên là thôi, tôi nghĩ là bỏ đi nhá, bỏ Hunter đi. Bài này thì mặc dù đồ thì rất ngon đấy nhá, đồ Hunter này là rất ngon đấy. Bố xếp ba tia là là là cực kỳ là ổn rồi, nhưng mà đấy, cái lý do là vẫn là cái con co là không ra đâu Đấy, chúng ta đã up up lên cái cấp cao rồi thì, thì nó khó ra lắm Up lên cấp 9 thì thực ra là bây giờ kiếm 5 tiền vào thì nó ổn hơn Làm một con hai tiền anh em ạ Đấy, cho con Egosit vào bán con nhện đi Bán nhện đi Thực ra là cái rau sau là kẹp bún đỏ và là là ổn rồi đã Chuyển dần sang có đỏ anh em ạ Thôi chơi thế này cho nó bài bản Trận này chắc chắn là là, là, là, là không được chơi bay bổng được đâu Trận này có nhiều ông kinh quy lắm Tí nữa thế nào sẽ gặp gót đỏ ca lông thôi anh em ạ Không sớm thì muộn thì người ta cũng chuyển dần sang thôi Mấy ông này chơi bay lắm Nhìn thế thôi Nhìn lúc đầu thì đéo thấy đâu Nhưng mà sau tí nữa ngoằng một cái lại 6 7 ông gót đỏ Bởi vì cái bài này thì tôi nhận thấy là gót đỏ rất ngon Không có Dark Spirit anh em ạ Người ta cũng suy nghĩ y hệt mình thôi Nhưng nó khác gì đâu Người ta cũng giống mình thôi Người ta cũng có suy nghĩ như thế Người ta cũng đang leo rank như mình mà Thế nhá anh em nhá Thôi chốt luôn đi Chốt luôn chốt luôn chốt luôn Đấy mẹ còn chưa kể là người ta sang người ta soi Người ta xếp bài counter liên tục cơ anh em ạ Sợ lắm mình đang có chuỗi mà Sẽ nhiều người sang sang soi Nguy hiểm anh em ạ Càng đấy <coughs> Ghép BKB luôn cho chắc Đằng nào cũng xác định là chơi chơi chơi uh, God rồi God sẽ phải có cái BKB Trận này còn có thằng chơi Insect luôn Có người chơi Insectoid nhưng mà sắp đi rồi Insectoid sắp đi rồi Có vẻ như khá tự tin Thiếu cái ma lăng Trời ơi, đây có có một cái viên nhẫn lé ở đây rồi Nhẫn lé là ghép được ma lăng ấy Tôi sẽ lấy thêm cái giáp nha anh em nhá Lấy thêm cái giáp Lấy cái giáp phản được Lấy thêm cái giáp phản Trận này là có thể lấy cái giáp phản được rồi Giáp phản hay là lấy cấm đánh nhở Ăn được thằng này không Mất chuỗi rồi khó khó khó khó anh em ạ khó khó khó khó chỉ gọi là giữ máu thôi chứ còn cũng không ăn được 6 glide rồi mà 6 glide chơi như này chắc chơi exit đấy Thôi thì bây giờ cứ dần dần lên 10 thôi anh em ạ Mất chuỗi rồi nhá Mất chuỗi rồi có con heo ở đây là giữ máu rồi Thôi chúng ta không luôn nữa Đằng nào thì cũng cũng Xác định là chuyển sang gót thì thôi Không roll nữa anh em ạ Lên 10 roll kiếm 5 tiền Bây giờ con Exit Ranger nó không có có có lên được 3 sao đâu Tôi nghĩ là là, là thôi bỏ Hunter đi thôi Bây giờ thì dồn hẳn lên 10 một bạch luôn anh em ạ <clears throat> Đấy top 1 này cũng chưa biết là chơi Goblin hay là chơi chơi gót đỏ đâu Nhìn trông Nhìn trông có vẻ như tí là chuyển sang gót đỏ ấy Thấy mua cả đỏ kẹp kiếc vào trông căng ấy áp dần lên 10 Chuyện này thực ra không có có có, có con Squire nhưng mà vẫn có thể ăn được cái bọn Clyde bởi vì có có ca lông nên cũng không sợ lắm. Có khi trận này tôi chơi tôi cũng không cần phải kẹp hai con năm tiền vào đâu. Trận này có khi là chơi thẳng luôn, ghép thẳng luôn uh, đỏ bốn gót luôn đi. sáu đỏ bốn gót luôn, chơi dồn hết đồ cho ca lông luôn. Bình thường là sẽ chơi hai gót thôi, chơi hai gót xong rồi kẹp kẹp kẹp kẹp hai con co nhưng mà chuyện này chắc cũng không cần. gót of Light <clears throat> Đây Ghép cái chiến thánh được này Ghép cái chén thành, ghép cái giáp phản Nhưng mà cứ đợi một rau nữa anh em ạ Rau này nó là rau quái, cứ từ từ Nốt rau này chốt đồ là mạnh luôn này Chốt đồ bây giờ là tuyệt vời luôn Bởi vì tôi giữ rất nhiều đồ tôi chưa ghép Đấy, nếu mà chốt được cái cái cái đồ của rau này chắc chắn là sẽ nó gọi là vào khuôn luôn Không bị thừa, không bị phí bất cứ một cái món đồ nào cả Trong cái rau này Hy vọng là ra một cái viên ma lăng thôi Tôi chỉ cần một viên ma lăng thôi Bởi vì nếu mà không có viên ma lăng thì chơi gót nó sẽ rất đuổi tinh thạch sinh lực đỡ phải ma lăng ok ui đây rồi anh em ơi được rồi được đây rồi một viên ma lăng thôi tôi chỉ cần đúng một viên này thôi mà thế là ok rồi đấy ok rồi đấy rất ok luôn mày quá anh em ạ à. đúng vào cái rào cuối cùng mà chúng ta có thể được chọn đồ để chúng ta lấy được cái viên ma lăng chứ còn đến ra 30 thì lấy đâu dài cơ hội để có ma lăng nữa đâu được đấy Ổn nói Rồi rồi Blink cho Wing Ranger Blink cho Wing Ranger Tầm này là kẹp hai Eco vào thôi anh em ạ Bom này Bom chơi không Bom này chơi tạm được Chơi tạm con bom này cũng ok Nhưng mà bom này không có đồ Vấn đề là bom này nó không có xung kích để mà chơi ấy. Lấy luôn cái hút máu đi Tí ghép cái huyết trượng Từ từ á Chưa lấy cái huyết trượng vội Chưa lấy huyết trượng vội anh em nhá còn chén thánh các thứ cơ, từ từ đã Để tính nữa nào Cái chén cũng cũng cần đấy, cái chén thánh cũng cần Đấy, kẹp eco vào là chính xác anh em ơi Cái tầm này bắt đầu đuối rồi so với những cái thằng còn lại rồi Ơ, ăn được này, ăn được không? Không được, không được, không được Nhưng mà mất có tí máu thôi, mất có một chút máu thôi Giết được thêm con nữa không? Giết được thêm con nữa không? Không được Đây rồi, ui rồi thôi thế được rồi đấy, được rồi đấy. Thế này là xong rồi. Cá lông này là được gì nữa? Hai bom này. Ok, thế thôi, chuyển bài luôn anh em nhá, chuyển bài luôn. Tầm này là chuyển được rồi. Bán con uh, mấy cái con hunter ở đi thôi, bán đi thôi. Rồi, đồ bây giờ cho canon thôi. Về căn bản là bây giờ vẫn thiếu Chưa đủ cái bộ wizard anh em ạ hai con wizard vào với cả bộ Keplen thì mới mới kích hoạt được 6 sáu đỏ. Tôi chơi tạm thôi. Vẫn đang kẹp giữ máu vào mà. Đây rồi. Đấy. Rau này thì cũng sẽ mất khá khá máu nhưng mà không sao, tôi kẹp hai con giữ máu rồi. Vẫn đang thiếu con Storm Saman. Rồi ờ, rồi rồi, roll kiếm Storm Saman rồi. Tầm này là bây giờ là còn Storm Saman nữa là đủ bộ Storm Saman Úi rồi <laughs> Được đấy, được đấy Luôn phát được luôn anh em ạ Rồi Chơi bốn gót luôn Cái con ca lông này nói chung là có đồ nó tín lắm Không sợ Nhưng mà tôi vẫn chưa ghép đồ đâu Đồ này từ từ đã Đợi một chút, đợi một chút anh em ạ Chúng ta còn sống khỏe cơ vẫn chưa chết được đâu Còn đống máu à Cái chỗ này tôi nghĩ là là, là, là Sẽ để dành để ghép cái chén thánh Với cả cái cái huyết trượng Nhưng mà từ từ đã Chúng ta đợi đến khi nào mà Đối thủ chết được vứt sang được Thêm mấy cái món đồ rồi chốt sau Về cơ bản là nó sắp đến ra 30 Kiếm thêm được một cái món đồ Bình thường để xem là chốt được cái món đồ gì ngon nghẻ Bộ này thì cứ ba tia mà phang thôi Món đồ đầu tiên ở trong round 30 chắc là lấy cái ba tia Ok Cũng căng Đấy. Anh em thấy không? Vừa lấy còn thua thằng này này Bây giờ thắng Bây giờ ăn được ngay Có ca lông khỏe lắm Ca lông một sao ở trong cái bộ gót đỏ Vẫn là uy tín luôn anh em ạ Ca lông một sao vẫn uy tín luôn Ui giời Thế này có đồ đấy Ghép hết trượng rồi rồi, đấy, đồ rơi xa một cái là chốt được luôn oh. Chén thánh nữa, lấy cái chén thánh nữa Run cái Ui da, được Sir Woodman có khả năng lên được 3 sao này Rồi Bây giờ tôi ghép thêm cái chén thánh này Lấy cái chén thánh với cái giáp Ui vừa vừa tròn luôn Ui đồ đẹp thế Đấy em thấy không Giữ đồ đến bây giờ là ngon luôn này Cho vào là coi như là đồ không bị sót bất bất cứ một cái món đồ nào luôn Khớp luôn anh em ạ Bây giờ chỉ cần đợi một cái nhẫn lé nữa thôi là ghép cái cấm đánh là ok luôn Rồi Chỉ có là hơi bị thừa hơi nhiều cái viên ngọc thôi Thừa hơi nhiều viên ngọc Ngọc máu hơi hơi hơi thừa Ghép được thêm cái cấm đánh nữa thôi là hết rồi Cấm đánh hay là ghép thêm được một cái Cái cái cái, cái Kira cái găng tay Kira Ok, đây là, ô Đấy, thằng này nó chuyển đấy Anh em thấy không? Nhanh chưa? Vừa lấy còn đang thấy Goblin nữa, đã thấy chuyển sang ấy rồi Chuyển, chuyển, chuyển, chuyển sang gót rồi này, gót đỏ này Đấy, rất nhanh luôn Vừa thấy Goblin đã thấy chuyển sang gót đỏ Cắt chuỗi luôn bạn ơi Nói chung là bài này ai mà từ chối được gót đỏ Úi rồi thế này thì vô địch chưa <coughs> Được đấy Bài truyền thuyết không có Dark Spirit anh em ạ à. Có 5 tiền thì có là ba con ở trong bộ gót đỏ Thế là ok rồi ba con là ok rồi không cần thiết là phải bốn con đấy, nếu có rớt này có có khan thì thì ngon nhưng mà nếu không có rớt vẫn có khan thì vẫn chơi được đấy chắc chắn là có khan thì là tí nữa khan thì sẽ không bị đun Đấy, gót đỏ chuyển sang chơi Ui cũng sắp lên Calong 2 rồi này. Bom 2 Calong 2 à. Thằng này chơi kiểu chơi 4 uh, ờ, à chơi chơi chơi chơi uh, ờ, 2 hai gót thôi. Chơi hai gót kẹp thêm hai con co, nhưng mà tôi nghĩ là cái trận mà như thế này thì hai hai gót ngon hai gót không ngon bằng bốn gót đâu. bốn gót ngon hơn anh em ạ. Chơi một co thôi, chơi một co. Nó nói nhiều. Trừ trường hợp là nó chơi kiểu kẹp đu vào thì chơi hai co thôi còn bây giờ cứ chơi một co sợ gì đâu Lấy cái BKB nhỉ Lấy cái gì đấy Lấy BKB hay là lấy cái giáp phản Tôi vẫn đang phân vân Hay là cái chén thánh Lấy chén thánh cũng được Trận này lấy chén thánh cũng ngon Thực ra là, là, là chén thánh hay BKB nó đều quan trọng cả Chỉ là cái nào lấy trước cái nào lấy sau thôi Hiện tại thì tôi nghĩ là cái búa xét này vẫn ngon hơn là cái BKB nên là tôi thôi tôi chưa chuyển cái BKB cho con con con, con Calong vội. Nhưng mà tí nữa là sẽ phải chuyển cái BKB cho Calong ấy. Mà solo lết game với cả bọn God thì phải có BKB anh em ạ. Rồi thằng này thì vẫn không sợ lắm. Thằng này thì không cần BKB. Kẹp luôn bốn gót vào, có gì đâu. Kẹp bốn gót vào cho cái con Calong nó bắn liên tục nhiều khi là hai gót ấy mà không có cái viên ngọc giảm hồi chiêu thì cái con ca lông này nó vẫn bị khựng lại một tí. Nó vẫn bị khựng lại một chút. Đấy mà có cái cái bốn gót thì bắn liên tục được. Hết lại bắn. Ok, vậy là Egosit. Egosit Wick à? Rồi, cứ mua con đuông này vào anh em ạ, tí nữa kẹp vào cho chắc. Squidman Cho Squidman giải phóng hàng chờ nào Nhanh còn kịp Thôi không kịp anh em ạ Còn hai con nữa cơ Thôi thôi thôi thôi, thôi, Dừng, dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng Cố quá là quá cố đấy Dừng lại thôi Vẫn phải giữ lại con Doom một tí nữa đánh với cả God Solo với God cho Doom vào anh em ạ Rồi vẫn ăn thằng Egosit Egosit Quick Egosit Quick nhưng mà trận này không 7 Không có 7 anh em ạ à. Tôi nói rồi không có 7 thì cái bộ này kể cả kẹp 5 tiền vào cũng đuối lắm Cà lông 2 sao thì may ra mới có cửa Cà lông 2 sao 3 tia xong rồi bắn theo kiểu bắn đam thuần thì may ra có cửa Nhưng mà cũng vẫn khó Phải có 7 cơ nó bắp đam lên mới mạnh được Rồi rồi kiếm một sự men Từ từ đã anh em nhá Còn slot thì thôi Round này chỉ thế thôi Dừng lại Tôi nghĩ là trận này tôi sẽ cho thêm cái con ờ, con con God of War lên 2 sao, 3 sao nữa. Đấy, God of War lên 3 sao là ổn. Tí nữa ra Khan thì bán cái con God Line thôi, God of Line nhá anh em nhá. Trận này thì thằng Exit không có cửa đâu anh em ạ, không có cửa, nói cho nhanh. Không có 7 anh em ơi, không có 7 thì đỡ thế làm sao được, không có 7. Và trận này thì chắc là solo với gót đỏ lên game là chắc chắn rồi Nên là thế này thôi, tí nữa kẹp Doom vào Rồi, gót đỏ này, gót đỏ có Khan 2, có có calong 2 thì lại không Doom được Có hai con này thì lại không Doom được Mà nó chưa được kẹp bom cơ Kẹp bom cơ, ui đẩy kinh thế Ui, căng căng căng căng bạn ơi, căng căng căng Ui, gót đỏ đẩy kinh thế Càng đấy Càng đấy à, có cái ba tia nó hơn tôi cái ba tia anh em ạ ba tia thì nói chung nó là cái đồ chấn phái ở trong cái cái bộ này rồi Bộ chấn phái rồi Và cái ba tia đấy mà nó ra ở round 30 chắc chắn là lấy cái ba tia đầu tiên Nhưng mà nó không ra anh em ạ Đấy vấn đề nó ở chỗ đấy Nó phải lấy tạm một chén thành thôi Mà cái round vừa rồi thua là do đồ đấy anh em ạ Đồ này cầm nó hơi sai Vứt bớt cái giáp đi anh em ạ Cần cần cái BKB hơn bởi vì cái con con ca lông vừa nãy nó bị hút mana anh em ạ nó hút mana nó không bắn trưởng được chính vì thế nên là bị thua đấy bị cái con sao đi vô của địch nó, nó hút mana thế là con này nó không tung trưởng được phải có bkb là chắc chắn rồi chắc chắn là phải có bkb con ca lông mà không có BKB thì không tung trưởng được thì xác định thua Ok Sủa, anh em nhìn kìa Con ca lông nó bắn cho con rồng nó không nhấc được tay lên luôn Anh em ạ Lại còn cái con God of Light nó chói đúng cái con con con Fallen Witcher nữa chứ Đúng là cái kiểu cái bộ này nó không có cửa ấy Nó không có cửa đánh với gót đỏ ấy Anh em thấy không Đẩy nó hăng luôn này Có nhấc được cái tay lên đâu Gót đỏ này đúng là kiểu mắc binh rồi Gót đỏ ca lông mắc binh thật ấy Khỏe thật Chuyện này không có đát nữa thì thôi đỡ thế làm sao được cái bộ nào đỡ được cái bộ gót đỏ ấy Trong cái bộ mà Chơi Egosit thì không có 7 mà chơi các cái bộ khác thì không có đát Spirit kẹp vào Nên là chọn bài thế này là chuẩn luôn là vô địch luôn anh em ạ không có cái cửa ăn được cái bộ này luôn đó Đấy, nhưng mà còn một thằng nó chơi y hệt nữa thì tí nữa là phải round này là phải hy vọng là có cái ba tia thì mới ăn được chứ còn nếu không có ba tia thì cũng khó đấy khó đấy tí nữa là sẽ phải doom hai là phải kẹp doom vào chơi đu vào kẹp vào để chống cái con ấy chống cái con ca lông của nó không cho ca lông của nó bắn trưởng trận này rút kinh nghiệm của trận trước anh em ạ à. ở cái trận hôm qua là phải có doom chơi với đỏ mà không có doom sụp hồ ngay hy vọng có ba tia rau này nhá không là không có đam đâu cái hai tia cái tia thứ hai nó chỉ có 17% phần trăm đam thôi anh em ạ 17% phần trăm của của đam của cái cú đánh của cái con ca lông thôi chứ nó không có nó nó chỉ có cái tác dụng khống chế ui rồi đéo có này thế phải lấy cái bkb rồi rau này phải lấy cái bkb thôi chứ còn lấy được cái gì nữa đâu Thôi là cái BKB chốt cái BKB thôi Đen thật đấy Nếu có đồ đam luôn anh em ạ Mà nó thừa bao nhiêu đồ Thừa nhiều ngọc quá Doom này Doom này phải chơi Lấy luôn Đây rồi Hay lắm Rồi, gặp thằng này thì chắc đẩy luôn Đẩy đi luôn Thôi solo với cả quát đỏ rồi Chắc chắn rồi Con rồng không nhấc được tay lên Mặc dù rồng rất trâu nhá Rồng rất trâu luôn đấy Nhưng mà nó không nhấc được tay lên luôn Ui rồi đẩy bao nhiêu máu luôn Quả này 20 máu là ít Ui 19 máu ạ 18 máu 18 máu 18 máu Được đấy Mà vẫn không có đồ anh em ạ Dã man thật sự luôn Chuyện này đâu có đồ Chuyển đồ cho con Kha này Rồi, lết game rồi anh em ơi Bây giờ roll cái con Khan 3 sao <clears throat> Nhưng mà từ từ tôi cái con Doom này từ từ hãy cho vào nha anh em nhá Thử không có Doom xem như nào Ừ, xếp tự động à Xếp tự động Nhanh đấy bạn ơi nhanh đấy nó chơi hai con tôi chơi đúng một con rồi thử xem là như nào thì khỏe hơn nha anh em nhá hai thằng đều chơi có đỏ mà nó có cái ba tia tôi không có ba tia đấy ui anh em nhìn này ui rồi anh em nhìn này ui được đấy được đấy thế thì rõ ràng là hai gót là à, hai gót là yếu hơn rồi anh em nhìn thấy chưa rõ ràng là hai gót là yếu hơn anh em ạ à. chơi là phải chơi bốn gót luôn không cần phải co kẹp kẹp ấy đâu không cần phải kẹp bom đâu kẹp bom vào nó chỉ tăng gọi như là gọi là là, là, là khả năng chống cái con doom thôi nhưng mà tôi không chơi doom tôi chưa chơi doom anh em ạ bây giờ đối thủ có ba con năm tiền cho doom vào nó doom vào một trong ba con năm tiền thôi cái cơ hội mà nó doom vào con con ca lông ấy nó nó ít lắm thường là nó sẽ doom vào con khan đấy thường nó sẽ doom vào con khan chính vì thế là chưa cho doom vào anh em ạ đấy còn nếu mà chưa cho doom vào mà chơi theo kiểu là mình có bốn gót ca lông nó có hai gót ca lông thôi thì rõ ràng mình hơn đấy mình hơn nhá yên tâm yên tâm yên tâm trừ khi là đối thủ thay đổi cái bộ bài này thôi còn nếu không thì tôi vẫn giữ này tôi vẫn ăn được anh em ạ vẫn ăn được tốt anh em ơi thằng này nó chỉ có hai gót thôi mà cái cooldown của nó lâu hơn thấy chưa anh em thấy không cooldown của con ca lông của nó nó lâu hơn của mình của mình bắn được liên tục đấy nó vẫn có cái khoảng thời gian nó đợi nó vẫn phải nghỉ đây rồi kiếm cái con con khăn ba à khăn khăn khăn ba sao nào tốt đây này được đấy được đấy được đấy được đấy được đấy còn một con thôi một con có được vua đập trứng luôn không có nhiều đấy, tôi để hai cái con gót of vua với cả con con con ách ở mỗi con một bên thì nó có bờ linh sang bên nào nó vẫn thua thôi anh em ạ ừ. nó bờ linh sang bên nào thì nó vẫn thua thôi ok như nào bạn ơi Bạn cũng chuyển nhanh đấy Bạn cũng đổi vị trí nhanh đấy Rồi Bạn cũng chuyển vị trí nhanh Nhưng mà tôi cũng nhanh Ồ Anh em thấy không Khỏe hơn rõ ràng luôn bốn gót khỏe hơn nhiều Ca lông này là nó phải kẹp bốn gót vào mới mạnh Đấy, bây giờ bây giờ nhá, trừ khi là là, là nó đổi không tôi cứ vẫn cứ để cái này luôn. Tôi cứ để cái này là ăn anh em ạ. Để như này ăn mình hơn hẳn một cái con God of War mà Hơn hẳn một con God of War luôn God of War của tôi là ba sao ấy nhá Con này nó chịu kinh lắm nó, nó chịu ừ, cái con ca lông nó bắn vào thì nó phải đỡ được Nó phải trụ được khoảng 10 giây Ca lông bắn vào không chết được Trụ được khoảng 10 giây là ngon rồi, ngon nghẻ rồi Là lúc đấy là cái con ca lông của tôi nó xử hết được cái hàng đằng sau rồi nó chỉ còn lại mỗi con ca lông của nó thôi thì lúc đấy thì 8 con 9 con đập một con thì thế nào mà chả ăn về căn bản là chuyện này là mình đang hơn anh em ơi Chả qua là mình là đồ mình kém hơn thôi Đồ của mình không có đồ gây đam Đấy, đồ của mình là toàn là các cái đồ gọi là đồ đồ đồ đồ, đồ sống sót thôi Đây rồi, ui giời được đấy, lấy được cái giáp anh em ạ Được Ui có ba tia luôn này, thế thì vô địch rồi Được quá nhờ Đồ đẹp quá Ui đồ đẹp quá anh em ơi Đồ này, đây lấy cái giáp Lấy cái giáp, lấy cái giáp Lấy cái giáp anh em ạ À không, lấy mẹ cầm đánh đi Ồ, tại sao không nhở Không không không, sẽ phải lấy cái cầm đánh Cấm đánh, cấm đánh con ca lông của nó Đồ bây giờ đam của nó là Đam từ cái con ca lông mà Cấm đánh hai luôn anh em ơi Cấm đánh luôn Ghép cấm đánh luôn anh em ạ à. Rồi ok Ăn hộ tớ Ăn hộ tớ bạn ơi Cấm đánh lâu lắm Ui rồi nhìn kìa Đứng một lúc luôn Được không? Được không? Ui, đẩy nhiều máu luôn anh em ơi Được đấy Được đấy Được đấy bạn ơi Ôi rồi ôi anh em ơi đẩy kìa rồi có 10 máu rồi cái cấm đánh ấy, cuối game nó phát huy tác dụng thật đấy anh em ạ Cấm đánh 5 giây mà nó hiệu quả kinh khủng luôn Cái món đồ này chắc chắn là cái món đồ mà để mà đánh lết là là phải có, bắt buộc phải có ghép luôn hai cấm đánh anh em ạ Ghép luôn hai cấm đánh, thôi rồi hết rồi, hết game rồi, hết game rồi nào này nào cuối rồi Rao nào cuối rồi anh em ơi Đối thủ là còn phải chơi cái kiểu là là tự động xếp bài luôn Tôi biết ngay mà nó lại phải chuyển sang bốn gót thôi này Biết ngay ờ, chuyển sang bốn gót Làm sao mà nhanh được bằng tớ bạn ơi Anh thấy không Chơi đấy phải vứt con bom đi đấy Để kẹp bốn gót vào đấy Anh em thấy không Làm sao mà chơi hai gót được hai gót là thua ngay Bắt buộc phải chơi bốn gót Bắt buộc là phải chơi bốn gót Bây giờ nó ra được cái con Khan 3 nên là tôi cũng không kẹp Doom ở đâu anh em Không kẹp Doom đâu Bây giờ Khan 3 rồi Khan của địch là Khan 3 bây giờ có vào Doom vào chắc chắn là Doom vào Khan Thôi cứ để cái này mà solo thôi anh em ạ Cứ để cái này mà solo thôi Ăn ăn nhau bằng cái, cái xếp bài thôi Ăn nhau bằng cái xếp bài thôi Đấy, đồ bây giờ là tôi cũng có ba tia rồi Cũng như nhau rồi Không sợ nữa rồi Ăn nhau xếp bài thôi mình hơn nó là có cái con God of War anh em ạ God of War 3 sao Con này nó trụ được trong combat Con này nó kích hoạt thêm cả cái bộ ba Warrior nữa Cộng giáp vào cũng khỏe à, Từ từ đó nha, Thao cuối cùng này chuyển thật nhanh Đối thủ cũng sẽ là chuyển bài rất nhanh đấy nhá rất có thể đối thủ sẽ ấn vào cái cái nút gọi là là tự động đấy biết ngay mà nhưng mà tôi nhanh lắm anh em ơi tôi cướp được con con heo rồi thế thì trận này ui rồi anh em nhìn thấy tôi chuyển nhanh không này Ôi rồi ôi nó đứng vào đúng cái vị trí con ách nó bị khóa luôn Con cá lông của địch bị khóa rồi Ôi nhưng mà sau trận này có vẻ như là hơi tôi hơi toang đấy nhở Trận này có vẻ như tôi mới là cái người bị đẩy anh em ạ Ui chết tôi rồi còn 25 máu đỡ được cái round này không đây Ui rồi cái con khan của nó trâu thế nhở? Uê. Ô kìa Ui em nhìn cái con con con, con ca lông của tôi kìa Ui rồi nó một mình nó solo với tám con luôn Ôi rồi ôi anh em ơi nhìn xem Vẫn ăn được Kinh thật đấy Ui rồi ôi Ôi rồi anh em thấy không Wow Được đấy Đối thủ coi như là đến cuối cùng là ấn vào nút tự động xếp bài luôn anh em ạ Không coi như là không kịp xếp luôn Mà ấn vào nút tự động xếp bài mà tôi vẫn kịp Coi như là cướp cái con heo cơ Tôi vẫn kịp xếp bài để counter Tay vẫn còn chậm lắm <laughs> Anh em thấy được không? Được đấy anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like nhá anh em nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những clip tiếp theo Và nếu mà anh em còn thời gian anh em có thể chọn clip bên phải Để xem uh, Velom 3 sao full 6 đồ cam kết hợp với cả bốn wick đánh nam thuần thì nó mạnh đến cái cỡ như nào nha anh em nhá và anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi bộ phe giờ nhưng mà lại dồn toàn bộ đồ cho con cáo anh em nhá hẹn gặp lại anh em vào buổi tối bye bye